Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một buổi dã ngoại, cùng gia đình bạn bè trong mùa dịch, vào ngày cuối tuần, để tránh xa sự đông đúc ồn ào náo nhiệt của thủ đô, mà không cần phải đi quá xa, thì ngay bên con sông Hồng, khu vực Thạch Cầu Long Biên, có một địa điểm đi chơi cuối tuần hết sức thú vị, đó là bãi cắm trại bên sông, nơi đây quá tuyệt vời để thư giãn cùng gia đình và bạn bè. Chẳng ai nghĩ rằng, ngay dưới chân cây cầu Vĩnh Tuy đông đúc, lại hiện hữu một điểm dã ngoại lý tưởng như vậy. Xin chia sẻ cùng các bạn video trải nghiệm đón hoàng hôn trên bãi bồi ven sông.